với các con tìm hiểu ví dụ đầu tiên, đó là ví dụ A. 432 trừ đi 215. Đây là một phép trừ có nhớ. Để thực hiện phép tính trừ này, cô trò chúng mình cùng nhau đặt tính. Khi đặt tính, cô đặt số bị trừ ở trên, số trừ ở dưới. Dấu trừ cô biết ở bên trái. Khi đặt tính, cô cũng đặt các hàng thẳng cột với nhau. Sau khi viết dấu trừ, cô sẽ dùng dấu kẻ ngang dưới số trừ. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện trừ từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Ta cùng trừ nào. 2 không trừ được cho 5. Vậy ta phải vay một chục thành 12, 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 và nhớ 1. Nhớ 1 này là nhớ 1 vay. Khi nhớ 1 ta sẽ làm vào đâu? Ta sẽ thấy này, 1 cộng 1 nhớ này bằng 2. Và khi đó ta sẽ có 3 trừ đi 2 để bằng 1, viết 1. Các con nghe lại nhé. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Bây giờ ta sẽ trừ tiếp ở hàng trăm. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Và ta đã có phép tính trừ rồi. 432 trừ 215, ta có kết quả bằng 217. Vừa rồi các con thấy chúng mình đã thực hiện phép trừ có nhớ và ở nhớ chúng ta thấy ở phép tính ở hàng đơn vị ta đã phải vay để ta trừ. Và sau khi vay rồi thì các con nhớ sang hàng chục nhưng ta lại nhớ vào hàng chục của số trừ các con nhé khi mà ta nhớ ở hàng chục của số trừ thì lúc này ta phải làm phép tính cộng trước. Đó là 1 cộng 1 bằng 2, rồi ta lấy 3 trừ 2 để bằng 1. Các con chỉ lưu ý cho cô phần này.